Ai cũng mong chờ tiết trời mùa thu dần dần đến oi ả à của mùa hè Nhưng mà rõ ràng những ngày cuối tháng 8 này thì tôi cảm thấy là nắng vẫn rất rát Vậy không biết là hai ngày cuối cùng của tháng 8 thì thời tiết có bớt oi nóng không anh chị? Vâng, sẽ chưa có những cái làn gió mát mùa thu đến với chúng ta trong hai ngày cuối tháng 8 đâu ạ Khi mà dự báo là trong hai ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ vẫn là tiết trời nắng mạnh về ban ngày và về tối và đêm thì trời sẽ chuyển mưa Và ngay như trong chiều tối nay rồi thì một vài nơi ở khu vực Hòa Bình, Sơn La hay là tại uh, khu vực... Uh, Ờ, cũng, cũng đã có mưa cục bộ rồi thì chúng ta cũng có thể xem bản đồ mưa ngay trong tối và đêm nay để có thể thấy rõ được diện mưa trong ờ, đêm nay. Dự báo là nhiều nơi khác ở khu vực miền Bắc cũng sẽ bắt đầu có thể chuyển mưa, trong đó thì tại Hà Giang và Tuyên Quang khả năng sẽ là những nơi mà có mưa vừa mưa to, nguy cơ cao kèm theo các hiện tượng như là gió giật, rông sét rất nguy hiểm. Còn đến trưa và chiều mai thì toàn Bắc Bộ lại tiếp tục chuyển sang trạng thái nắng mạnh và cảm giác thì cũng nóng lên. Như tại thủ đô Hà Nội, một số các thành phố như Việt Trì, Hòa Bình hay là Ninh Bình sẽ tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt cao là 35 cho tới 36 độ. Đó là khu vực miền Bắc, còn với Trung Bộ thì nắng nóng sẽ giảm dần. Sang ngày mai, vùng nóng tương ứng với vùng màu cam đỏ trên bản đồ này sẽ thu hẹp về khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên với mức nhiệt phổ biến là từ 34 cho tới 37 độ. Và khả năng là từ ngày kia nắng nóng cũng sẽ chỉ còn xảy ra cục bộ ở khu vực Trung Bộ mà thôi. Lùi xuống Tây Nguyên và Nam Bộ thì hai ngày tới nắng xuất hiện chủ yếu vào buổi sáng và buổi trưa. Còn từ chiều đến tối thì mưa rông sẽ có thể xảy ra ở nhiều nơi ở cả hai khu vực này. Cảnh báo cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to dễ đi kèm với các hiện tượng như là lốc xoáy hay là gió giật mạnh nguy hiểm. Còn tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho một số thành phố trong ngày mai. Với thủ đô Hà Nội tối nay và chiều tối mai cũng có lúc có mưa rông, nhiệt độ thấp nhất là 28 độ. Trưa và chiều mai thì trời nắng nóng với mức nhiệt cao 35 độ. Thành phố Vinh dự báo mưa có thể xảy ra trong đêm nay và chiều tối mai. Khoảng có nắng là sáng đến chiều mai với nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Với thành phố Cần Thơ, đêm nay tạnh giáo có gió mát 26 độ. Sáng và trưa mai trời vừa nắng lại vừa nóng 34 độ. Sau đó đến chiều tối mai khả năng mây rông sẽ phát triển và gây mưa mát trở lại. Thưa quý vị, đó là diễn biến thời tiết của hai ngày cuối cùng của tháng 8 này. Còn thông tin về dài hạn hơn cho cả tháng 9 ờ, tới, thời tiết cả nước sẽ biến động như thế nào? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. À, xin được chào ông Hưởng ạ. Mùa đông năm nay thì sẽ đến sớm, nóng như thế này ạ. Vâng, theo nhận định tới thời điểm này thì mùa đông năm nay vẫn có khả năng tới sớm. Khoảng từ nửa cuối tháng 9 sẽ bắt đầu có các đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ của nước ta Khu vực vùng núi và trung du là những nơi chịu tác động mạnh nhất có khả năng trời trở lạnh vào đêm và sáng. Đây cũng là những nơi mà rất dễ xảy ra hiện tượng rông xét, gió giật do sự tranh chấp giữa hai khối không khí nóng và khối không khí lạnh trong giai đoạn giao mùa này. Về nắng nóng thì dự báo sẽ giảm ở miền Bắc ờ, và chỉ xảy ra ít ngày ở Bắc Bộ mà thôi và cái nhiệt độ thì không cao chỉ 35 36 độ. Còn với Trung Bộ, nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng và dự báo sẽ còn khoảng 2 đến 3 đợt, 3 đợt nắng nóng nữa nhưng mà cường độ thì cũng có xu hướng giảm và mức độ thì nắng nóng thì không quá gai gắt cái nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ Vậy thì còn tình hình mưa lũ trong tháng tới thì sẽ diễn biến như thế nào thưa ông? Đáng chú ý hơn cả là khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Tây Nguyên dự báo sẽ có khoảng 1 đến 2 đợt lũ vừa và nhỏ với cái đỉnh lũ ở các sông có thể lên mức báo động 1 đến báo động 2 thậm chí một số sông có thể lên trên báo động 2 nguy cơ xảy ra cái lũ quét sạt lở đất ở các vùng núi ở các khu vực kể trên còn với Bắc Bộ thì có khả năng xuất hiện những cái đợt lũ nhỏ đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 1 và chỉ có các sông suối nhỏ thì có khả năng ở mức báo động 2 Tuy nhiên ở cái vùng núi là Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình vẫn có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất do cái mưa lớn cục bộ như vậy là Trung Bộ và Tây Nguyên là những cái khu vực dễ có lũ lớn hơn là Bắc Bộ và Nam Bộ trong tháng 9 tới đây. À, nguyên nhân vì sao thưa ông? Vâng, à, chúng tôi dự báo ấy, từ nay giai đoạn đến hết năm 2020 ở cái khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam sẽ là cái những vùng ảnh hưởng chủ yếu của xoáy thuận nhiệt đới và dự báo khoảng từ 4 đến 5 cái cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta và trọng tâm là khu vực Trung và Trung Bộ và các tỉnh phía Nam và cộng thêm ấy như chúng ta đã nói từ cái năm nay không khí lạnh nó ảnh hưởng sớm thì có thể có sự tương tác giữa không khí lạnh và những cái xoáy thuận nhiệt đới đấy gây ra những cái đợt mưa lớn và cái lũ uh, lớn ở khu vực trung bộ. Xin được cảm ơn những thông tin từ ông Nguyễn Văn Hưởng và sau đây là những thông tin đáng chú ý của Việt Nam hôm nay trong phần tiếp theo.